Xin chào à, tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái bộ à, hột tài xỉu Dùng cho anh em nào làm cái Khi đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu bịp Có thể sử dụng cái bộ hột này Để à, áp dụng vào những cái sòng tài xỉu Sòng sới rất là hiệu quả Và có rất có lợi thế cho anh em đây nó là một cái ờ, phương pháp ờ, còn gọi là một cái bí quyết chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp à, luôn thắng gọi là giúp cho những anh em nào thua tha có thể gỡ gạc lại những cái gì mình đã mất đây chính là chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu bảo khi sử dụng cái hộ bộ hột tài xỉu bảo này thì khi chúng ta lắc bình thường thì tỷ lệ của nó sẽ đi theo chiều gọi là 5 năm chén tài chén xỉu rất là đều không nghiêng về bất kỳ một bên nào cả và còn một điều nữa hột này thì bao hoàn toàn không có tăng tích gì 100% không tăng không tăng là như thế nào có là bao cho anh em này thứ nhất dọi đèn thứ hai thử nước muối thứ ba là cục hít và thứ tư có thua tha dù tay con người ta có thua tha, có thể chẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì bên trong cả và tôi xin tự ờ, giới thiệu tôi là Hùng đây là số điện thoại của tôi 08 44 55 55 59 anh em nào cần ờ, mua bán hoặc là trao đổi cần cung cấp những thiết bị đồ chơi tài xỉu hoặc là cờ bạc bịp có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây thì về cái bộ hột tài xỉu bảo này tôi giới thiệu từ lúc đầu khi lắc thì nó sẽ đi theo chiều gọi là giống như hột đua 5 năm chén tài chén xỉu nó sẽ không đậu nhiều là không bệt à, tài hay là bệt xỉu còn khi anh em lắc bình thường là như thế và tỷ lệ lên bảo của nó là đạt từ 8 cho đến 12 chén có thể là khi anh em lắc à, trong vòng từ 4 đến 5 chén nó đã lên bảo rồi cũng có thể là nó sẽ tầm 8 hoặc là 10 chén nó cũng sẽ lên bảo nhưng theo tôi cái à, mức độ trung bình của nó là từ 8 cho đến 12 chén chỉ cần anh em uh, lắc cái bộ hột này nó thật là đều và lắc ừ, không cần phải dùng nhiều lực thì tỷ lệ lên bảo nó rất là cao cái hột này thì đã được chúng tôi can thiệp và xử lý ừ, qua rồi mặc dù nó là xử lý như thế nhưng mà thực sự là về cái um, tang tích thì anh em yên tâm hoàn toàn không tang hột thì rất là đẹp này anh em nhìn hột thì rất là đẹp nhá trong bây giờ tôi sẽ test thử tôi sẽ test thử cho anh em về uh, cục hít hay còn gọi là nam châm này cả nắp dĩa luôn để chứng minh đây là cái cục nam châm thì tôi sẽ dùng này. nam châm trắng chứ không phải là nam châm đen anh em nhé nam châm trắng thì nó lực hút tư tính của nó rất là khỏe hơn là nam châm đen kia bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối anh em nhìn hột này. nó nổi đều tất cả các mặt nó không nghiêng về bất kỳ một mặt nào không nghiêng về à, phía mặt lục nhiều hơn hay là mật nhất nhiều hơn nó rất là đều nhé à, bây giờ lục này hột thì đi rất là đều Đó, không nghiêng về hẳn một bên nào cả à, hột thì hoàn toàn nổi bình thường bây giờ tôi sẽ bỏ qua cái nước suối này và tôi rửa qua cái bộ hột này khi anh em ngâm nước muối thì theo cái kinh nghiệm của tôi anh em nên rửa qua bằng nước ngọt bằng nước suối tại sao lại làm như thế bởi vì à, anh em biết là thành phần của muối là nó nặng hơn là những cái uh, nặng hơn nước nói chung là muối nó sẽ nặng hơn và khi nặng hơn thì nó sẽ kết tủa nó sẽ bị động vào những cái khe này đấy những cái khe của bộ hột này thì làm cho hột nó nặng nó lì nó không đi được Đây là một cái mẹo mà tôi muốn chia sẻ với anh em sau khi uh, xử lý qua cái nước ngọt thì ta nên lau qua này lấy giấy khô để lau lau tác dụng như thế nào là lau thứ nhất là để thấm nước thứ hai nữa là khi à, hột nó bị bụi bẩn nó bám vào những cái khe đấy của bộ hột đấy thì nó sẽ bị à, bụng ra ngoài thì nó không bị bám bên trong đấy nữa bây giờ tôi sẽ thử dọi đèn flash cho anh em về cái bộ hột này thì đảm bảo 100% là hoàn toàn không có tang tích gì cả anh em yên tâm à, cái có thua à, xin lỗi tay con có thua có trẻ hột ra thì cũng không vấn đề gì đây anh em nhìn hột thì rất là trong rất là đẹp nhé Đó. khi lắc thì tỷ lệ của nó lên cặp nếu đã là hột bảo thì tỷ lệ lên cặp nó rất là lớn có thể là nó sẽ lên cặp uh, nó lên tập rất là nhiều bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái màn hình nó hơi sáng để tôi cho tối màn hình một chút vừa chén đầu thì nó anh em nhìn này, nó đã lên cặp uh, ngũ rồi đúng không bây giờ xỉu tiếng trước nó là tài bây giờ xuống xỉu hột đi rất là đều anh em bây giờ lại qua tài luôn bây giờ lại xuống xỉu anh em thấy hột đi rất là đều đúng không? không nghiêng về bất kỳ một bên nào cả bây giờ nó lại xuống xỉu rồi và lên cặp nhất bây giờ nó lại qua tài luôn hột bây giờ lại xuống xỉu hột đi ra đều và tiếp tục vẫn là xỉu rồi nhất nhất nhị Đó, bây giờ nó lên một chén bảo đầu tiên này bảo nhất anh em nhé vừa rồi tôi lắc ờ, khoảng ờ, 4 đến 5 chén thì đó thì ờ, bây giờ nó đã lên một chén bảo rồi bây giờ nó qua tài luôn vừa bảo nhất bây giờ đã qua tài tài 12 đứng một chén tài này tài 11 bây giờ nó xuống xỉu xỉu 10 anh em nhé lại qua tài tài 11 này. bây giờ tiếp tục đứng một chén tài nữa nó ờ, bây giờ nó lên một chén bảo bảo tam anh em chén trước nó là bảo tứ bây giờ nó sang một chén ờ, bảo nữa bảo tam ba thằng ờ, ba bảo tam bây giờ xuống xỉu vẫn là xỉu xỉu uh, 9 à xỉu 10 Đó, bây giờ lên cặp nhất và một con ngũ vẫn là xỉu bây giờ nó qua tài luôn này 3 5 6 tiếp tục lại xuống xỉu như trận này nó lại xuống ờ, xỉu và nó lên một cặp à, nhị và một con tứ bây giờ qua tài tài 11 số rất là nhỏ hột đi hoàn toàn rất là đều bây giờ lại xuống xỉu luôn anh em này bây giờ nó lại lên cặp ngũ và một con nhị tài 12 Đó, bây giờ nó lại lên một chén bảo nữa anh em này bảo lục này rồi hột thì rất là đều nhé chén trước vừa là bảo nhất này xong rồi qua bảo à, bảo ngũ à, bảo tam bảo nhất bảo tam và bây giờ là bảo lục bốn chén bảo à ba chén bảo rồi bây giờ nó lại xuống xỉu luôn vừa chén à, vừa bảo lục xong bây giờ lại xuống xỉu xỉu 8 xỉu 9 Đấy, bây giờ giữ xỉu đứng qua một chén xỉu nữa những hai con nhất và một con ngũ đó bây giờ vẫn là xỉu rồi. À? hai con nhị và một con lục vì nó là hột bảo đấy bây giờ nó lại thêm một chén bảo nữa nha bây giờ nó là bảo nhất này thì ờ, là nó là hột bảo nên tỷ lệ nó lên cặp của nó rất là nhiều cứ lên cặp đôi ờ, hai ờ, con một lên cặp một thì tỷ lệ là đấy là nó chính là hột bảo bây giờ qua tài tài 11 này bây giờ xuống xỉu xỉu 9 135 Đó, bây giờ vẫn là cặp tam và một con nhị xỉu 8 này 356 tài vẫn là 356 hột chưa đi luôn ba bốn năm tại mười hai anh em ạ một bốn năm xỉu ờ, mười 2, 5, 6 bây giờ lên cặp lục và một con ngũ đó, bây giờ nó lên một chén bảo nữa anh em nhé bây giờ lên bảo tứ ấy. anh em thấy là tỷ lệ lên bảo rất là nhiều đúng không hột thì hoàn toàn không có tăng tích gì cả tỷ lệ lên bảo rất là cao thì à, anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại nhé một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em ờ, theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em